Những câu đố hay nhất, hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. Câu đố về các loại cá hay nhất có đáp án. Câu 1. Cá gì cứ mãi véo tròn xưa nay? Đáp án, con cá mập. Câu 2. Cá gì mà lại biết bay? Đáp án, con cá chim. Câu 3. Cái gì một lứa một bậy ị nhau? Đáp án, con cá mè. Câu 4. Cái gì đầu vẹt có râu? Đáp án, con cá trê. Câu 5. Cái gì nghe tưởng cùng trâu họ hàng? Đáp án, con cá bò. Câu 6. Cái gì vượt vũ môn quan? Đáp án, con cá chép. Câu 7. Cái gì mà chẳng có mang? Đuôi to, bụng lớn, mồm càng khiếp ghê, Đáp án, cá sấu. Câu 8. nhấn nhơ bơi lội lượng vòng, đuôi mềm như giải lụa hồng xòe ra. Đáp án, đây là câu đố về con cá vàng. Câu 9. Lưng xám xịt, bụng trắng phao, ở nơi đâu, cũng che bè, dẹp lép, vốn ở dưới nước, lại chết vì nước, Đáp án, đây là câu đố về con cá đuối. Câu 10. Quê nó ở biển Đông, nai ta đưa vào đồng. Nó ấp trứng trong miệng, nó nuôi con trong mồm, bữa ăn có nó ngon cơm, đố ai biết nó là con hay vật gì. Đáp án, con cá rô phi. Câu 11. Cá gì 2 mét có râu, cuối năm cùng táo về trời báo tin, Đáp án, con cá chép. Câu 12, con gì to nhất biển khơi? Trên lưng vòi nước vun chơi thông ngày Đáp án, con cá voi. Câu 13, sống dưới nước, tính hài hước, thích làm trò, người gặp khó, nó giúp ngay. Đáp án, con cá heo. Câu 14, con gì cô tắm quý yêu, cơm vàng, cơm bạc, sớm chiều cho ăn. Đáp án, cá bống. Câu 15, không phải lưỡi câu mà có ngạnh, chẳng bị ai đánh bẹp đầu, còn nhỏ đã một đôi râu, tháng ngày ở chốn đầm sâu vẫy vùng, Đáo án, con cá trê. Câu 16, ai sinh, ai đẻ mày ra, nuôi mày khôn lớn, mày ra lấy chồng, lấy chồng, theo về nhà chồng, không thèm thăm viếng, tiết công nuôi mày. Đáp án, con cá bạc má. Câu 17, đồng ai có một nắm rơm, khói lên nghi ngút không thơm chút nào. Bắt đầu lại hỏi Nam Tào, thế ở hạ giới thằng nào đốt rơm. Đáp án, con cá cháy. Câu 18, giống con rắn, không phải rắn, giống con lương, không phải lương, mình khoác áo gấm, giữa dưới bùn nâu, không hề phai màu, đáp án. Con cá chình bông, Câu 19. Cá gì miệng giống mỏ chim, răng nó có thể gọt mòn sao hô? Đáp án, con cá vẹt. Câu 20. Cá gì giống loài giữ nhà, miệng rộng răng nhọn nắp hoài trong rồng chờ môi xuất hiện xung quanh, phóng lên ngoạm lấy, diệt ngay tức thì. Đáp án, con cá chó. Cá chó kiên nhẫn ẩn mình giữa cây cỏ dưới nước. Chúng ngụy trang nhờ những đốm đen trắng trên người và lặng yên bất động suốt một thời gian dài, chờ những con mồi lơ đãng đến đúng tầm. Khi thời cơ đến, cá chó lao ra, chộp con mồi bằng hai cái hàm chắc khỏe. Cá chó tấn công với tốc độ nhanh, nên khó có con mồi nào chạy thoát được. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.